chào các bạn và tôi um, Nguyễn Tục Sơn đây thì thời gian gần đây ấy, cũng có rất là nhiều người bạn uh, cũng ờ, inbox và liên hệ với Sơn cũng như là uh, gọi điện thoại cho Sơn và hỏi rằng uh, về cái chương trình uh, coaching một kèm một của Sơn thì nó diễn ra như thế nào và bởi vì uh, có quá nhiều người đang quan tâm về chương trình này nên nó Sơn nó tổng hợp lại tất cả những câu hỏi của các bạn để Sơn nó quay thành một cái video Sơn nó trả lời cho các bạn luôn thì uh, mong rằng nếu như các bạn đang quan tâm về cái chương trình uh, là coaching một kèm một một kèm một của Sơn về affiliate marketing cũng như là về kiếm tiền trên mạng đó, thì các bạn hãy coi hết cái video này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chương trình mà Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn thì cái chương trình này nó mang tên là chương trình ờ, affiliate coaching một kèm một với cái mục đích là ờ, những người bạn nào đang ờ, mong muốn được rằng tìm được một cái người dẫn đường cho mình trong cái lĩnh vực về kiếm tiền trên mạng và các bạn đã nghĩ rằng đây là một trong những cái lĩnh vực mà các bạn sẽ theo đuổi nó lâu dài à, hay là các bạn đã xác định đây là một cái nghề của các bạn đó, có thể là bây giờ đó là cái nghề tay trái của các bạn nhưng bạn có thể là dành thời gian cho nó khoảng 1 cho tới 2 giờ một ngày hay là 3 giờ một ngày và bạn làm đều đặn có thể là sau này trong khoảng 3 tháng tới 6 tháng tới thậm chí là một năm tới nó sẽ là một cái công việc nó mang tính chất tay phải của các bạn luôn bởi vì trong lĩnh vực này thì thực sự cũng có rất là nhiều người bạn họ đã tạo ra được cái thu nhập là không phải là chỉ vài chục triệu thu nhập một tháng đâu mà thu nhập vài trăm triệu một tháng cũng có thậm chí là lớn hơn đó thì đó là cái điều thực sự Ờ, nó đã có thật rồi nếu như các bạn đã theo dõi Sơn PS đủ lâu thì các bạn cũng đã biết điều này và trong cái chương trình đó là affiliate coaching một kèm một này thì nó có những cái điều gì đó và Sơn cũng có chia sẻ với các bạn uh, những cái điều ở đây để các bạn có thể nắm rõ được uh, điều đầu tiên đó, thì khi mà các bạn đã bắt đầu chương trình này thì tất nhiên rồi đây là một chương trình đó, là coaching một kèm một nên bởi vậy đó, các bạn cũng sẽ được là cái sự hỗ trợ của Sơn hàng ngày các bạn có thể được nói chuyện với Sơn sẽ được cái sự quan tâm của Sơn nó sâu sát hơn rất là nhiều bởi vì sao thực sự um, tới điểm hiện tại mỗi một ngày như vậy Sơn phải nhận khoảng 2 cho tới 300 tin nhắn đó trên các cộng đồng trên các group trên kênh YouTube từ email từ fanpage hoặc là từ trang cá nhân nhiều người bạn cũng có liên hệ với Sơn nhưng nếu như khi mà bạn bắt đầu với chương trình này thì Sơn nó sẽ dành dành cái sự quan tâm đặc biệt hơn dành cho các bạn đó và Sơn sẽ quan tâm hỏi thăm đó, và giúp đỡ hỗ trợ cho các bạn hàng ngày đó đặc biệt hơn nữa đó thì sơn sẽ add cho các bạn vào trong cái group trong group này là các bạn sẽ được à, giao lưu trực trực tiếp và được nói chuyện trò chuyện với những học viên đang cùng cái khóa học cùng với các bạn bởi vì các bạn nó sẽ cùng cái tư duy và cùng một cái kỹ năng chung với nhau và cùng một cái thời điểm đấy thì cứ mỗi một tháng thì à, sơn sẽ cố gắng sơn làm ra một chương trình nhưng mà sơn chưa chắc có thể là hai tháng 3 tháng thì sơn sẽ làm ra một cái khóa uh, affiliate coaching một kèm một cho đến khi nào cái khóa trước đó họ đã thực sự ra kết quả và họ đã thực sự cứng cáp trong cái lĩnh vực này rồi thì Sơn mới mở ra một khóa mới và trong cái chương trình đó đó thì uh, Sơn sẽ còn hỗ trợ cho các bạn thêm về cái phần là video call hoặc là team view để các bạn có thể là làm được trong những cái bài tập mà Sơn đã giao cho các bạn giả sử đi các bạn nó không biết cách để làm sao các bạn nó triển khai được cái traffic chạy quảng cáo thì có thể là Sơn sẽ team view để uh, vào trực tiếp cái máy của các bạn để cầm tay chỉ việc hướng dẫn cho các bạn luôn thì điều này nó là cái điều mà sơn sẽ hỗ trợ theo kiểu là hình thức một kèm một bên cạnh đó đó thì ờ, cứ hàng tháng như vậy thì sơn sẽ tổ chức ra một cho tới hai cái buổi zoom cái, những cái buổi zoom này là zoom định kỳ thì cũng có cái sự chia sẻ của sơn nó tổng quát về những cái điều update mới những cái thông tin mới triển khai trong tháng tới đó và bên cạnh đó thì sơn cũng sẽ mời về những cái học viên ở ờ, trong những khóa trước thì đây là cái buổi zoom nó sẽ là toàn hết tất cả những học viên trong những khóa trước đó và những khóa mới thì chúng ta sẽ được các giao lưu và tiếp xúc và sẽ được các trò chuyện với nhau trong một cái buổi dung như vậy thường đó là qua mỗi buổi dung như thế thì mọi người đều update thêm rất là nhiều những kỹ năng mới ờ, bài học mới để để có thể chiến được tiếp trong lĩnh vực này thì nếu như các bạn đã từng theo dõi sơn trước đó rồi các bạn cũng đã biết được rằng kết quả học viên của sơn đó ờ, nhất là trong lĩnh vực về kiếm tiền trên mạng thì rất là nhiều người học viên của sơn đó đã ra được kết quả rất là lớn đó cũng có những bạn đó là uh, sinh năm 98 này 99 này thì bạn ấy cũng đã tạo được thu nhập vài trăm triệu một tháng rồi đó, thậm chí là những anh chị lớn hơn cũng có một số anh chị là 30 40 45 thì họ cũng đã tạo được vài trăm triệu thì nếu như các bạn đã xem những view trước đây của Sơn cũng bạn cũng đã biết được những cái bằng chứng thu nhập mà Sơn đã từng uh, công khai ở trên cái kênh YouTube của Sơn rồi cũng như là Facebook group thì các bạn cũng đều được biết thế và bên cạnh đó khi mà bạn đã bắt đầu với chương trình này á thì Sơn có những cái bài giảng cái bài học và cái lộ trình nó đã có sẵn rồi và Sơn đã cung cấp cho các bạn để khi mà các bạn đó, ngay cả khi bạn là một người mới bắt đầu thì bạn cũng có thể làm quen được với công việc này đó, hoặc là các bạn đã biết được về nó nâng cao rồi thì Sơn cũng có những cái bài học update nâng cao hơn để giúp cho các bạn triển khai đó, và trong chương trình này thì đặc biệt hơn nữa đó là thời gian gần đây cũng có một vài những cái traffic mới ví dụ như các bạn đã muốn học về cách để chạy quảng cáo trên Google cách chạy quảng cáo để làm sao có thể là phát triển hơn cái traffic của mình để tuyển được referral để được bán được nhiều hàng hơn thì trong chương trình này thì Sơn sẽ dạy cho các bạn có cụ thể hơn về những cái dự án mà hiện tại Sơn đang triển khai và chắc chắn rồi tất cả những cái dự án nào mà Sơn đang chia sẻ trên YouTube hoặc là Sơn chỉ chia sẻ một trong một cái nhóm kín ờ, của những học viên Affiliate Coaching thì Sơn sẽ dạy cho các bạn và cứ mỗi một tháng như vậy thì Sơn sẽ có một cái bảng đánh giá cái bảng này thì Sơn sẽ thiết kế nó trong file Excel và Sơn nó sẽ update nó cứ mỗi một tháng thì sẽ có một cái bảng mới là tất cả những cái dự án mà hiện tại Sơn đang triển khai Sơn đang làm sau đó là Sơn sẽ update cho các bạn đây là cái bảng báo cáo của, đặc biệt của riêng của Sơn chứ không phải là của ai hết thì khi mà các bạn bắt đầu chương trình này á thì Sơn cũng sẽ dạy cho các bạn nó về những cái cách triển khai traffic mà hiện tại được Sơn đang làm đó thì ví dụ như là phi traffic này hoặc là pet traffic này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn thành những cái bài giảng nó ừ, để các bạn có thể làm được theo chi tiết từng bước một thì nếu như các bạn mà chưa làm được thì giống như vừa nãy sơn đã nói thì sơn sẽ có những cái buổi video call một một dành cho các bạn hoặc là team view để hỗ trợ cho các bạn làm được thì thôi trong cái chương trình coaching một kèm một này thì sơn cam kết với các bạn đó là sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn khi nào mà các bạn ra được cái kết quả ít nhất thì cũng phải là thu nhập là khoảng trên 2.000 đô để các bạn có thể là đạt được cái mức thu nhập đó và cái chương trình này sẽ hỗ trợ cho các bạn đâu đó trong suốt một năm thông thường thì khi mà các bạn làm điều này thì các bạn làm khoảng 3 tháng Sơn Tháo 6 tháng là các bạn đã bắt đầu các bạn dành rất là dành về những cái cách mà Sơn chỉ cho các bạn rồi nhưng trong một năm trong suốt như vậy thì Sơn còn kèm cặp cho các bạn để các bạn có thể được giao lưu được nói chuyện ờ, được ờ, trao đổi trong group đó thì Sơn sẽ kèm cặp và hỗ trợ cho các bạn thêm những điều đó thì khi mà các bạn đã bắt đầu trong cái chương trình ờ, Affiliate Coaching một kèm một này thì đây là một trong những chương trình dường như đây là chương trình cuối cùng của Sơn rồi không? và sơn nó sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mình để đến khi nào các bạn đạt được cái kết quả của bạn thì thôi đó ờ, thì khi mà các bạn bắt đầu hành trình này thì sơn cũng có một vài những cái yếu tố sơn nói trước với các bạn đó là điều đầu tiên thì sẽ không thể nào mà có cái có cái hình thức là kiếm tiền nhanh được nó cho dù cũng có một số học viên của sơn khi mà họ vào qua đến tháng thứ hai tháng thứ ba họ đã đạt được vài trăm triệu rồi không nhưng cái điều này thì sơn không hề cam kết một chút nào đó, luôn luôn phải là các bạn xác định một thời gian dài 3 tháng 6 tháng bởi vì sao nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng sự nỗ lực cái thời gian bạn bỏ ra hoặc là cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng của bạn trong quá khứ trước đó rồi thì lúc đó thì bạn mới đạt được cái cái cái, cái thu nhập như vậy đó, chứ không thể nào mà ngay lập tức bạn vào không? thì bạn thành công được ngay thì điều này là sơn không bao giờ sơn cam kết đó là các bạn luôn luôn phải xác định một cái chặng đường dài 3 tháng 6 tháng thì lúc đó bạn mới bắt đầu bạn có được cái thu nhập đó thì điều đầu tiên sơn muốn nói trước cho các bạn như vậy đó là không có chuyện là kiếm tiền nhanh ở đây đó các bạn vẫn phải bỏ ra thời gian công sức để các bạn rèn luyện và các bạn học tập với nó thì nếu như các bạn cảm thấy các bạn đồng ý với điều kiện này thì uh, Sơn uh, muốn uh, nhận các bạn vào trong chương trình này và nếu như các bạn đang suy nghĩ rằng uh, là bây giờ là tôi đang quá già hoặc là tôi còn trẻ quá để tôi bắt đầu chương trình này thì thực sự uh, Sơn thực sự uh, Sơn công khai với các bạn một bí mật chính xác đó là tuổi tác nó không phải một cái rào cản bởi vì trong chương trình của Sơn nó cũng có uh, một vài chị là phụ nữ thì đã ngoài 40 thậm chí là ngoài 50 rồi thì Sơn vẫn có cái lộ trình để hướng dẫn cho các chị em đó để mình có thể bắt đầu được từng bước đó. và trong chương trình của Sơn ấy, thì thấp nhất cũng có một số bạn học viên ấy, sinh năm 98 và đặc biệt hơn nữa thì những bạn này ra được kết quả cực kỳ lớn đó có bạn đó, là bạn Huy Trọng thì bạn đã ra được cái kết quả là thu nhập hơn một tỷ một tháng được các bạn đó, đó. thì cái đầu tiên đó, đó là cái độ tuổi nó không phải là cái rào cản của chúng ta tiếp theo đó nữa là nếu như các bạn nghĩ rằng tôi không giỏi tiếng Anh để tôi bắt đầu được với nó thì thực sự Sơn cũng không biết tiếng Anh đó Sơn nó đều dùng Google dịch đó, để Sơn dịch về những cái ngôn ngữ nếu như bằng tiếng Anh thì Sơn đều bắt đầu như vậy còn cái chương trình này thì Sơn chia sẻ với các bạn đó là cái giáo trình đó, Sơn bắt đầu từ những người có thể là bắt đầu từ số, con số không đó, quan trọng nhất ở đây đó, đó là các bạn đã cần phải có một cái sự nỗ lực từ bản thân mình và các bạn chịu khó các bạn làm đúng đủ đều làm đều đặn mỗi ngày thì các bạn sẽ ra được cái kết quả thôi đó thì đó là một vài những cái lưu ý đó, của sơn dành cho các bạn nên nếu như các bạn đang suy nghĩ rằng các bạn đã chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì bạn vẫn có thể bắt đầu được quan trọng là do cái mục tiêu của bạn bạn xuất phát bạn mong muốn điều gì không và bạn muốn trở thành ai trong một năm tới ba năm tới bạn trở thành ai thôi đúng không ạ đó là một vài những cái lưu ý của sơn dành cho các bạn nếu như các bạn mong muốn bắt đầu cái chương trình này có nhiều bạn đã hỏi sơn rằng đó là bây giờ thì tôi đang ở nước ngoài thì tôi có làm được không à thì bây giờ đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay bởi vì thực sự á uh, cũng có nhiều người cũng nghĩ như vậy nhưng uh, học viên của sơn á, thì bắt đầu không phải là chỉ là toàn quốc tại Việt Nam đâu bởi vì trong chương trình này của sơn cũng dạy là dạy trên online dạy trên online và chúng ta sẽ tương tác trực tuyến với nhau nên nó không những là học viên của sơn đó là trên toàn quốc tại Việt Nam bất kỳ các tỉnh thành nào mà học viên của Sơn cũng đã có tại uh, Nhật Bản này Hàn Quốc này Canada này bên Đức này đó, thì những học viên đó đều ở bên nước ngoài hết các bạn vẫn có thể làm được và nó cũng không có giới hạn về cái thời gian của bạn bạn có thể linh hoạt thời gian ví dụ như bây giờ các bạn đang đi làm 8 tiếng hoặc là các bạn đang làm công chức văn phòng hoặc là các bạn đang là sinh viên thì các bạn vẫn có thể học được chương trình này đó bởi vì học cái chương trình này thì các bạn nó sẽ đâu đó các bạn bỏ ra khoảng 2 cho tới 3 tiếng một ngày thôi nhưng các bạn làm đều đặn đều đặn đều đặn với nó thì đó đó là một vài những cái thông tin về cái chương trình của Sơn uh, sắp tới Sơn diễn ra nên nếu như các bạn còn bất kỳ câu hỏi gì các bạn có thể comment bên dưới này còn nếu như bây giờ các bạn đang quan tâm về cái mức giá của cái chương trình đó thì cái chương trình này thì thực sự là Sơn nó đang có một cái mức ưu đãi nó quá rẻ đi bởi vì sao đó, ờ, trong chương trình này mình đã cảm thấy nó nó quá là một cái mức học phí hời bởi vì á, mình đã hỗ trợ kèm cặp đó, ờ, coaching một một đó ờ, thì thực sự là cái thời gian đấy là mình đã đầu tư rất là nhiều sự tâm huyết dành tới cho các bạn không và hơn nữa là cái kết quả của viên á, nó đã nói lên được quá nhiều điều rồi nên á, thực sự trước giờ mình đang nghĩ rằng cái mức học phí đang 2.000 đô á, nó quá thấp đi đó, ờ, 2.000 đô nó quá thấp đi và bạn bắt đầu được cái chương trình này á, thì bạn cần phải có số vốn ít nhất là phải là 50 triệu để bạn bắt đầu với nó đó thì đó là cái ưu tiên đầu tiên sau sau đó là ngoài cái mức tài chính đó, thì Sơn yêu cầu các bạn là cần cái sự nỗ lực các bạn phải có cái sự chăm chỉ từ cá nhân bản thân của các bạn thì lúc đó thì Sơn mới liên hệ phỏng vấn và Sơn mới nhận các bạn vào trong team của Sơn không bởi vì cái team này thực sự Sơn đang mong muốn làm sao xây dựng được một cái đội ngũ team thật là chất lượng đó để các bạn nó có thể là cùng nhau á ảnh hưởng tới một cái thị trường một cái cộng đồng lớn và thậm chí các bạn có thể kiếm được tiền từ nước ngoài không và khai thác được thị trường nước ngoài cũng được nên Sơn đang mong muốn là sao tạo được một cái độ độ nhóm thật chất chứ nếu như các bạn chỉ có tài chính thôi nhưng mà các bạn không có sự chăm chỉ không có sự nỗ lực và ham học hỏi thì chưa chắc là Sơn đã nhận các bạn vào trong chương trình này đó thì đầu tiên Sơn nói với các bạn rồi các bạn cần phải có số 4 đâu đó khoảng 50 triệu để bạn bắt đầu với nó và trong chương trình này Sơn sẽ hỗ trợ kèm cặp một một cho các bạn nó sẽ phù hợp cho các bạn nếu như các bạn mong muốn có được một cái người dẫn dắt cho các bạn mong muốn là xác định đây là một cái nghề không và nó sẽ hái được tiền cho các bạn trong tương lai thì nó sẽ rất là phù hợp với các bạn đúng không và thực sự đối với sơn thì sơn thấy rằng cái lĩnh vực affiliate marketing này nó rất là tiềm năng tại thị trường Việt Nam và cũng ít người có khả năng có thể là ra được cái kết quả rồi là một chuyện nhưng mà có khả năng dẫn dắt dẫn dắt truyền đạt dạy thành những cái bài giảng nó chi tiết được như vậy thì sơn cũng mong muốn là cái người cái người mà sẽ mà đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới ok và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nên nếu như các bạn đã quan tâm thực sự về chương trình này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sơn inbox cho Sơn đó để Sơn có thể là nếu như các bạn cảm thấy là ok thì Sơn sẽ đặt một cái lịch để Sơn phỏng vấn với các bạn ok nữa thì lúc đó thì chúng ta mới có thể làm việc tiếp với nhau được rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo